tận dụng từ sự phát triển của thị trường chứng khoán cũng như nền kinh tế mà rất nhiều người đã từ tay không biến thành tỷ phú thì người ta thường gọi cho cái biệt danh là tỷ phú đến từ khi hư không và nổi tiếng nhất về những cái câu chuyện này đó là các cái tỷ phú đến từ hư không tại à, Nga sau khi liên Xô sụp đổ. Tương tự như vậy ở Việt Nam chúng ta cũng có khá nhiều các cái tỷ phú đến từ hư không. Vậy thì đâu là cách họ có thể tận dụng nền kinh tế, thị trường chứng khoán để có thể làm giàu một cách rất nhanh chóng như vậy và chúng ta có thể tận dụng gì không hay chúng ta có thể tránh những cái rủi ro gì từ những cái vấn đề này. Thì à, đầu tiên, cái thuật ngữ tỷ phú đến từ hư không nó xuất phát từ các cái tỷ phú Nga, những người chỉ sau một thời gian rất ngắn từ tay trắng đã trở thành tỷ phú đô la. Ví dụ ở đây là những cái nhân vật rất nổi tiếng, Boris Berezovsky hay Roman Abramovich hay là Khodorkovsky hay Usmanov thì đây đều là những cái tỷ phú rất nổi tiếng của Nga thì uh, xuất phát điểm đều là những người uh, vô sản phải nói là vô sản và trong tay không có gì cả nhưng mà sau cái quá trình Liên Xô bị sụp đổ và nước Nga lúc đó chính trị còn khá rối ren nền kinh tế hỗn, hỗn loạn thì những vị này đã lợi dụng những cái mối quen biết của mình đó thì tận dụng vay vốn từ các ngân hàng mua lại cổ phần của các cái tập đoàn nhà nước lớn với giá bèo bọt và sau đó lại lấy tiền từ các cái tập đoàn kia trả lại ngân hàng. Sau một thời gian thì họ đã trở thành những tỷ phú đô la giàu nứt hố nổ vách bất chấp người dân hay nền kinh tế vẫn khó khăn. À, ví dụ như các tỷ phú này họ có thể mua những cái công ty giàu, những cái tập đoàn của nhà nước với giá đâu đó chỉ gấp khoảng 2 lần lợi nhuận thôi. Thế thì khi thâu tóm được những tập đoàn đó, họ chỉ cần mua 30 50% là đã đủ thâu tóm. Thế thì chỉ cần một năm làm ra lợi nhuận là họ đã thu hồi được cái lượng vốn đó và trả lại cho ngân hàng. Đó, và để làm được những điều đó thì trong đầu họ luôn luôn đi trước vấn đề và đọc được suy nghĩ cũng như là tư duy của đám đông từ đó lợi dụng những cái kẽ hở đó để làm giàu. Đó chỉ là một chiêu thức thôi. Bên cạnh đó còn rất nhiều các cái chiêu thức khác nữa. Ví dụ như là tỷ phú Boris Bezekovsky thì họ ông ta đã kết hợp được với General Motors của Mỹ và lấy cái danh đó để kêu gọi thành lập một cái hãng ô tô lớn và vẽ ra những kế hoạch rất tham vọng từ đó bán cổ phần cổ phiếu ra bên ngoài cho người dân nhưng mà sau đó thì dự án lại không thành không hoàn thành, dự án không được triển khai và tiền đã đút hết vào túi ông ta. Rồi là tận dụng rất nhiều các cái chiêu thức khác nữa, chiêu thức khác nữa để có thể kiếm được rất nhiều tiền từ thị trường chứng khoán, từ nền kinh tế. Vậy thì ở Việt Nam thì sao? Ở Việt Nam thì cũng có khá nhiều các cái tỷ phú đến từ hư không. Và nếu như Forbes công bố thì Việt Nam đâu đó có khoảng 6-7 tỷ phú Tuy nhiên thực tế thì con số đó nó có thể lớn hơn rất nhiều lần. Bởi vì các cái tỷ phú ở Việt Nam ấy thì thường ẩn thân rất kín. Ngoài ra thì họ sở hữu rất nhiều các bất động sản thì không được thống kê vào đó. Thậm chí có những người còn cho rằng số lượng tỷ phú ở Việt Nam không dưới 2-300 tỷ phú cơ. Thì trong số đó có một lượng rất lớn đến từ hư không. Vậy thì họ làm gì để có thể trở thành tỷ phú từ tay trắng như vậy? Thì à, ở đây thì chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ một số góc cạnh dễ hiểu và dễ nhìn thấy thôi. Đầu tiên là về cái việc sở hữu chéo của ngân hàng thì át hẳn chúng ta cũng đã nghe thấy cái câu chuyện này rất nhiều từ trước đến nay rồi. Vậy sở hữu chéo là cái gì mà nó có thể giúp những cái người đó có thể biến thành tỷ phú, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là cái việc tăng vốn ngân hàng một cách gọi là ảo, ảo ma nhưng mà lại có thật. Đó là cái phương pháp lấy mỡ nó ra nó rồi đặc biệt ở Việt Nam cái việc làm giàu từ bất động sản thì rất nổi tiếng và rất nhiều người cũng từ tay trắng buôn bán chính sách rồi là tận dụng các kẽ hở và cũng biến thành các tỷ phú đúng không? thì trên cơ sở này thì tôi sẽ chia sẻ sâu hơn về cái việc sở hữu chéo của ngân hàng ví dụ như là ngày trước ấy, thì khi thành lập một ngân hàng quy mô vốn rất nhỏ những năm chín mấy hai nghìn vốn ngân hàng chỉ có Ờ, một vài tỷ hoặc vài chục tỷ thôi nhưng mà hiện nay anh chị có thể thấy các cái ngân hàng vốn 30, 40, 50 thậm chí một ngàn, 100 ngàn tỷ là bình thường Vậy thì họ lấy tiền ở đâu mà họ có thể tăng vốn nhanh như thế Thì bên cạnh những cái ngân hàng có cái tăng vốn thật đi chị Có, nhưng mà cũng có rất nhiều ngân hàng họ tận dụng cái sở hữu chéo để họ tăng vốn Bây giờ việc rất đơn giản như thế này Thì ban đầu họ cũng có tiền, có vốn thật thì họ huy động nhau họ rủ nhau thành lập được một cái ngân hàng thành lập được ngân hàng vốn khoảng 10 tỷ chẳng hạn thì khi có ngân hàng có vốn 10 tỷ thì họ huy động được ở của người dân 100 tỷ đúng không ạ thì họ lấy một cái trăm tỷ đúng không ạ họ lại đầu tư vào những cái công ty bất động sản ABC vân vân sân sau của họ đúng không ạ thế thành ra họ lại có thêm một cái công ty bất động sản nữa chẳng hạn thì sau khi có công ty bất động sản để làm ăn kinh doanh họ lại lấy cái công ty bất động sản ý công ty bất động sản A họ lại góp vốn vào tập đoàn B rồi lại từ tập đoàn B lại góp vốn vào tập đoàn C đúng không ạ rồi tập đoàn C lại quay trở lại góp vốn vào ngân hàng thế là ngân hàng có thể tăng vốn từ 10 tỷ lên 3 40 tỷ lên 50 tỷ sau một một năm rồi lại tiếp tục cái quá trình đó thì khi ngân hàng tăng vốn lên 50 tỷ thì họ có thể huy động của người dân 4-500 tỷ thì từ đó lại có tiền để tuồn ra thành lập các công ty khác rồi các công ty khác lại lấy tiền đó chuyển vào ngân hàng đó và ngân hàng cứ thế tăng vốn liên tục đúng không ạ và sở hữu chéo là như vậy rồi là cái việc sở hữu chéo trước đây nó còn phổ biến đến mức ngay cả các cái ngân hàng cũng sở hữu chéo của nhau ví dụ rất đơn giản ngân hàng A vốn có 1.000 tỷ ngân hàng B vốn 1.000 tỷ thế là A lấy 500 tỷ góp vốn vào ngân hàng B góp vốn vào ngân hàng B và cùng với các cổ đông khác góp vốn vào ngân hàng B thế thì ngân hàng B có thể tăng vốn từ 1.000 tỷ lên 3.000 tỷ 4.000 tỷ thì ngược lại ngân hàng B lại góp vốn khoảng 500 tỷ vào ngân hàng A cộng với các cổ đông khác của ngân hàng A nữa thế thì vốn ngân hàng A lại có thể tăng lên đúng không? gấp 3 lần 5 lần và họ cứ làm như thế liên tục chỉ trong vài năm thôi thì cái quy mô các cái doanh nghiệp họ lớn như thổ lớn như thổ và họ tận dụng kinh doanh dần dần ở nhiều người lại hỏi rằng ồ vậy thì nó cứ làm như thế mãi nhỡ nó vỡ thì sao thì đa phần các cái trường hợp là thành công nhưng cũng có một số là bị vỡ đúng không ạ và chúng ta hãy đi tiếp theo về cái quy trình nó tăng vốn ngân hàng lấy mỡ nó ra nó thì như tôi vừa chia sẻ ví dụ ngân hàng vốn uh, nghìn tỷ đi đúng không ạ ban đầu các cái đại gia một số đại gia có tiền ở các nơi khác về Việt Nam chẳng hạn ví dụ như ở Đông Âu chẳng hạn đó, thì về họ thành lập ngân hàng và họ mua 50% vốn của ngân hàng 1 nghìn tỷ thì tức là họ chỉ phải bỏ ra 500 tỷ đúng không ạ đấy là khởi nguồn ban đầu thì khi đó họ huy động được của người dân là 7.000 tỷ đến 10.000 tỷ đúng không ạ thì họ lại lấy cái ngân hàng ấy cho vay chính ông chủ kia khoảng độ 2.000 tỷ thì cái việc cho vay này tất nhiên người ta phải sử dụng gián tiếp chứ không phải để cho vay đứng tên trực tiếp thì khi cho vay 2.000 tỷ thì ông chủ lại lấy 2.000 tỷ góp vốn vào ngân hàng đúng không ạ ông ấy chiếm 50% thế thì ông góp vốn 2.000 tỷ thì tương ứng với các cổ đông khác cũng phải góp 2.000 tỷ nữa thế là vốn của ngân hàng tăng thêm 4.000 tỷ từ 1.000 tỷ lên 5.000 tỷ và khi vốn lên 5.000 tỷ thì người ta lại có thể huy động tiếp ở bên ngoài 35 đến 50.000 tỷ và sau đó người ta lại có thể cho vay ông chủ vay 10.000 tỷ chẳng hạn thế thì nó cứ tuần hoàn như vậy và ngân hàng chỉ trong vòng 5 năm 7 năm 10 năm tăng vốn có thể gấp vài chục lần vài chục lần và rất nhiều người cũng đặt ra câu hỏi tại sao mỗi năm ngân hàng làm ra lợi nhuận có một chút đúng không ạ hai ba phần trăm thực ra nó không phải một chút nó tương đối nhiều nhưng nó không đáng kể gì so với việc các cái ngân hàng này tăng vốn bằng lần như vậy mà ông chủ vẫn có tiền để có thể tăng vốn liên tục như vậy họ lấy tiền đâu ra mà nhiều thế họ kinh doanh gì mà tiền nhiều thế đúng không ạ thì một số thì họ cũng có nguồn kinh doanh thật nhưng mà cũng kha khá người đó là lại đi vay lại tiền của ngân hàng và đập vào tăng vốn cứ thế liên tục cứ thế liên tục là như vậy đấy đấy là cách họ tăng vốn cách họ tăng vốn thì như vậy sau một quá trình khoảng 5 năm 10 năm 10 năm đi thì cái vốn ban đầu họ bỏ vào 500 tỷ thì bây giờ họ đã có 50% của một ngân hàng vốn khoảng độ 50.000 tỷ chẳng hạn thì nó đã thành 25.000 tỷ rồi. Thậm chí còn tăng kinh khủng hơn. Tăng kinh khủng hơn. Và vậy thì nhiều người hỏi ô thế họ vay liên tục như thế không phát hiện ra hay sao? Thì về cơ bản họ phải cho vay gián tiếp như một khách hàng. Và như thế thì nhiều người cũng cho rằng rất rủi ro đúng không? Tuy nhiên họ còn một cái chiêu rất hay Đó là tận dụng cái sự phát triển của nền kinh tế rất là mạnh mẽ Thì khi nền kinh tế phát triển tốt ấy, thì cơ hội kinh doanh nhiều Đúng không ạ? Rồi là ngân hàng thì rất hấp dẫn với các cái cổ đông nước ngoài Thậm chí họ bán cổ phần cho nước ngoài với PB không phải bằng 2-3 lần đâu Thậm chí có khi bán bằng 5 lần Thế như vậy họ chỉ cần trích ra 10%, 20% số cổ phần của họ Ví dụ là 10.000 tỷ chẳng hạn họ bán PB bằng 3 lần thế nào họ bán 30.000 tỷ lãi ngày 20.000 tỷ thì 20.000 tỷ họ thừa sức đập vào trả nợ thoải mái hoặc là họ không trả nợ họ cầm số đó đi họ lại tiếp tục kinh doanh tiếp tục tái đầu tư và mở rộng cái hệ thống của mình đó thì đấy chính là một cái cách mà rất nhiều các cái tỷ phú ở Việt Nam họ đã thực hiện và từ gần như là tay trắng đã trở thành tỷ phú trong một cái thời gian rất ngắn Chứ còn nếu vào cái việc đi kinh doanh, đi làm ăn buôn bán mỗi năm lợi nhuận được 10%, 20%, 30% vốn chủ thì rất lâu từ một vài chục tỷ hay một hai trăm tỷ có thể lên tỷ phú đô la được. Đó, chứ nó không nhanh như như các đại gia đâu. Đó, thì đấy chính là một cái bí mật mà đa phần, không phải tất cả nhé, nhưng mà đa phần các cái tỷ phú ở Nga ngày xưa và hiện nay ở Việt Nam cũng khá nhiều tỷ phú đã thực hiện để có thể tay không ban giặc để có thể biến mình trở thành tỷ phú đô la một cách rất nhanh chóng như vậy. Đúng không ạ? Còn bên ngoài chúng ta chỉ nhìn vào giá trị cổ phiếu người ta nắm giữ, bất động sản người ta nắm giữ. Hàng tỷ đô, người ta bảo ui giỏi quá, tài quá. Nhưng thực tế thì cái bản chất đằng sau, cái ẩn đằng sau nó xuất phát từ những cái chiêu thức tài chính như vậy chiêu thức tài chính như vậy đúng không ạ tương tự với các cái doanh nghiệp khác trên sàn cũng vậy thì uh, cũng có nhiều công ty chứng khoán từ vốn ban đầu chỉ có vài tỷ hoặc chục tỷ thế mà 10 năm sau vốn lên đến cả vài ngàn tỷ chục ngàn tỷ nhờ những cái chiêu thức tương tự như thế nhưng mà đối với những doanh nghiệp chứng khoán ấy thì họ làm thậm chí nó còn ở cái mức độ gọi là tinh vi hơn một chút tất nhiên quy mô thì nó không to bằng các ngân hàng nào nhưng mà nó có tinh vi hơn một chút đó là tận dụng những cái giai đoạn thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh và phát triển mạnh thì khi đó định giá các công ty chứng khoán bị ảo bị đẩy lên PB bằng 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần, thậm chí 7 lần đến 8 lần. Thì khi đó rất đơn giản. Lãnh đạo các công ty chứng khoán mới bắt đầu phát hành tăng vốn 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 5 Đúng không ạ? Thế thì khi họ tăng vốn như thế thì họ đẩy giá cổ phiếu lên rất cao. Ví dụ giá cổ phiếu đáng ra 20.000 họ đẩy lên 100 ngàn. Thế nào họ bán ra một lượng rất lớn của 100 ngàn đó vào nhà đầu tư bởi thị trường đang hưng phấn. Và cuối cùng họ lấy tiền họ góp vốn 20 ngàn. Đó. Cổ phiếu ý thì họ để tay bên ngoài, không đứng tên mình. Và bán ra rất rất nhiều như thế. Và lấy tiền góp vốn vào thì khi bán ra nhiều như vậy thì cái lượng cổ phiếu lưu hành bên ngoài quá nhiều gấp vài lần so với bình thường thì cuối cùng khi lưu hành quá nhiều như thế mà, mà lại giá quá cao rồi trong khi không còn ai đẩy giá nữa thì giá cổ phiếu dần dần bị suy giảm và đặc biệt khi thị trường chứng khoán khó khăn thì giá cổ phiếu lại sập về PB bằng 1 bằng 0.5 thế thả thế là lúc đó họ lại bắt đầu lấy cái tiền bán họ hốt lại một lượt và lại đợi đến một cái chu kỳ kế tiếp để làm điều đó để làm điều đó còn nếu mà họ đã bán ra giá 100 nghìn mà cổ đông trên sàn vẫn hấp thụ hết vẫn đẩy giá tăng gấp rưỡi gấp đôi họ lại tiếp tục làm một lượt bán vốn tiếp nữa lại tiếp tục phát hành tăng vốn tiếp lần nữa và lại bán lại bán lại bán đó đến bao giờ mà nhà đầu tư không chịu được số lượng cổ phiếu bên ngoài quá nhiều thì lúc ấy tự nhiên nó sẽ điều chỉnh nó giảm xuống và khi thị trường chứng khoán giảm ý, thì họ kết hợp tung tin ra xấu thông báo kết quả kinh doanh kém và đạp cổ phiếu xuống từ PB bằng 5 7 lần có thể xuống bằng 0.5 lần. Thế thì lúc ý người ta lại hốt lại cái số đó và lại đợi một giai đoạn tiếp theo của thị trường chứng khoán tăng trưởng và phát triển lại tiếp tục. Và rất nhiều các cái doanh nghiệp ở các ngành khác cũng làm tương tự. Nhưng mà cái cao cấp nhất, cái ảo diệu nhất và cái khởi đầu nhất đó chính là đối với các ngân hàng. Rồi từ các ngân hàng họ học hỏi sang các cái ngành, các lĩnh vực khác. Tuy nhiên thì không phải doanh nghiệp nào cũng thành công. Ví dụ như dòng họ nhà FLC. Khởi điểm thì à, năm 2010-2011 thì tôi nhớ rằng là lúc đó thì lãnh đạo của FLC, lãnh đạo cao nhất FLC lúc ấy cũng không còn gì sau cái giai đoạn khủng hoảng kinh tế năm 2008-2009. Về cơ bản anh còn mỗi căn nhà Mỹ Đình như vậy Một căn biệt thự Vác đi cắm lấy tiền Để thực hiện cái việc tăng vốn ảo của công ty mình Và liên tục liên tục như thế Và cuối cùng đến năm 2021-22 Thì đã có một tập đoàn với hệ sinh thái hàng gần chục công ty lớn nhỏ Quy mô vốn điều lệ tổng tất cả tập đoàn này lên đến vài chục ngàn tỷ đồng đó chỉ xào lấu ảo thôi đúng không ạ nhưng rất tiếc là do làm ẩu quá lộ quá và cuối cùng là bị bắt đó, thì đấy là không thành và hiện nay ở trên sàn của chúng ta ấy, thì cũng không có dưới hai 2 30% số doanh nghiệp họ làm như vậy. Không có dưới hai 2 30%. Đúng không ạ? Vậy thì bài học rút ra để tận dụng hoặc tránh rủi ro là gì? Thì thứ nhất là khi các cái doanh nghiệp trên sàn trên thị trường chứng khoán mà tăng vốn liên tục bằng lần và tăng quá nhiều ấy, và lúc ấy kèm với định giá cao thì rủi ro có thể đến từ đây rất lớn và chúng ta cần phải tránh xa. Tránh xa nó. Còn nếu muốn tận dụng với việc kiếm tiền từ những cái này thì cần phải nghiên cứu rất kỹ về lãnh đạo những doanh nghiệp đó và lịch sử hình thành và phát triển của doanh đạo nghiệp đó như thế nào. Thì nó phải là những cái doanh nghiệp nó vừa có cái những cái chiêu thức ý và nó lại vừa có kinh doanh tốt thì cái rủi ro nó sẽ rất thấp và lúc lên thì thị trường nó sẽ đánh giá rất cao và dần dần vốn ảo sẽ trở thành vốn thật đó hoặc là chúng ta cần phải tránh xa những cái doanh nghiệp mà nó làm làm ẩu quá thì ví dụ những cái chiêu thức ký làm ẩu hay không ấy, thì chúng ta nhìn vào báo cáo tài chính doanh nghiệp chúng ta có thể biết có thể biết đó là tăng vốn ảo tăng vốn ẩu còn rất nhiều các ngân hàng tuy họ làm như thế để họ giúp ngân hàng lớn nhanh để thúc đẩy tăng trưởng tài sản của mình lấy mỡ nó ra nó nhưng mà rất nhiều ngân hàng đó nhưng mà họ làm thế họ lại phần còn lại họ lại làm ăn thật kinh doanh thật thế thành ra dần dần họ tẩy trắng được cái lịch sử làm giàu của mình đó gọi là tẩy trắng thành công đó thì những doanh nghiệp thì thậm chí cũng phát triển và dẫn đầu nền kinh tế rất tốt đúng không ạ thì trên đây là những cái đánh giá như vậy của chúng tôi về cái câu chuyện những cái tỷ phú đến từ hư không và à, đây là những cái chia sẻ trao đổi mang tính đơn giản một chút để quý vị dễ hiểu tuy nhiên thì cái việc áp dụng vào thì nó cũng rất khó và nó không hề đơn giản đâu đòi hỏi là những người này phải là những người có cái đầu óc cực kỳ khủng khiếp có gan lớn và có quan hệ nhiều thì khi đó người ta mới làm được những cái thứ nó gọi là động trời thì như vậy đó. và rủi ro nó cũng luôn đi kèm nếu làm không cẩn thận thì xin chào quý vị hẹn gặp lại quý vị ở những cái nội dung thú vị khác